Người đàn ông này đang chơi trò gì đây? Sao anh ta trèo lên thanh sắt và phải bò trượt như thế? Ôi hóa ra dưới mặt đất đang có quái vật thì phải, anh đang cố gắng không để bàn chân mình chạm đất. Anh đang gồng mình, bộ mặt nhăn nhó đang cố gắng chút sức lực cuối cùng với hy vọng vượt qua tử thần khi sinh mệnh đang cần kề cái chết. Quái thú dưới đất mỗi lúc đuổi đến gần, anh ta nhìn thấy chiếc xe phía trước với hy vọng đến được nơi ấy. Anh cố hết sức nhảy lên thùng phi bước thật nhanh nhưng quái thú đang ở bên dưới. Anh lặng chạm, quái vật húc tung thùng dầu, đỗ xe hơi, gần tới nơi. Tuy nhiên anh bị ngã xuống, Quái vật đói khát ngoi đầu lên mặt đất nó hả miệng nuốt chửng người đàn ông và vội lặn xuống lòng đất. Thì ra ở nơi hoang vắng hẻo lánh này từng xuất hiện một loài quái thú đói khát chuyên ăn thịt người và động vật. Loài quái vật này không có mắt, chúng dựa vào âm thanh để định vị phương hướng. Với thân hình to lớn, xấu xí và hung dữ, thậm chí chúng có thể nuốt chửng một con bò mộng to béo. Anh công nhân này đang bảo trì cầu đường, khi anh đang làm việc kết quả chiếc máy khoan điện bị kéo đi cùng với cơ thể, người công nhân bị quái thú tấn công. Nơi này có một mỏ dầu có trữ lượng kha khá cũng đã có mấy công nhân phải bỏ mạng. Ông chủ vô cùng lo lắng thông qua một người mua giới, giới thiệu cho ông một thợ săn. Anh ta tên là ơn một thợ săn lão làng tầm cỡ anh ta từng săn nhiều quái thú khác nhau. Ông chủ mỏ dầu trả công hết sức hậu hĩnh. Ông nói chỉ cần tiêu diệt quái vật hoặc bắt sống mỗi con sẽ được nhận 50.000 đến 100.000 đô la Mỹ. Đôi bên thỏa thuận xong giao kèo, ơn liền đồng ý tái xuất giang hồ trừ họa cho dân làng, làm giàu cho bản thân. Sáng hôm sau, hai người đánh xe đến nơi đã hẹn. Ông chủ đã chuẩn bị đầy đủ chủng loại vũ khí nhằm đối phó với quái thú. Nhà sinh vật học cũng phát minh chế tạo cho ơn một máy thăm dò quái vật dưới lòng đất cùng bản đồ chỉ dẫn, chỉ cần quái vật đến gần mặt đất sẽ rung chuyển. Máy thăm dò sẽ lập tức cảnh báo bằng hình ảnh. Các cao thủ còn sáng tạo tự chế một ống bơ gắn sau đuôi xe để thu hút, đánh lừa quái thú. Sáng hôm sau, mở màn chiến dịch hai người lái xe lượn một vòng khắp chiến trường quan sát và phân tích tình hình. Ống bơ phát ra âm thanh nhanh chóng thu hút quái vật lao đến, lập tức máy thăm dò hiển thị quái vật cách bọn họ tầm 3-40 mét, làm cho mọi người hoang mang khiếp sợ, hồi hộp, nhưng ơn với bản lĩnh một thợ săn lão làng, Ông vội lấy một chiếc xe điều khiển từ xa ra, đã được gắn sẵn thuốc nổ. Anh điều xe điều khiển xe hướng về quái thú. Quái vật tưởng mùi ngon đã chui dưới lòng đất lên há nghiệm nuốt chửng vào bụng rồi nhanh chóng chui xuống đất. Một cái kết không ngờ. Một tiếng nổ lớn quái vật biến thành cho bụi. Hai anh còn kịp bung chiếc ô lên để che bụi bẩn và thân xác của quái vật bay tứ tung. Bằng tuyệt chiêu này việc săn quái thú quả dễ như ăn bánh. Họ phân khích hăng hái ra sức tiêu diệt quái vật. Chuyến này hốt bạc thật rồi thôi anh em ơi. Chỉ mới ngày đầu ra quân họ đã kiếm được kha khá, không ngờ lại ngon ăn đến vậy. Khi màn đêm buông xuống, hai người nghỉ ngơi trên tảng đá, chiếc đài đặt trên mặt đất bị quái thú nuốt chửng, để lại một hố lớn trên mặt đất. Sáng hôm sau, cái ô bị gió thổi bay anh chàng nhảy xuống nhặt, cùng lúc đó tiếng âm thanh, quái vật lao tới nó há miệng muốn nuốt chửng mọi thứ, thợ săn chạy nhanh, kịp thời né tránh vội chạy leo lên xe, thoát kiếp nạn. Lúc này sợi dây xích buộc vào đuôi xe cũng bị quái vật tháo ăn gặm kéo đi từ từ, ơn vừa quay về buông lái, cố hết sức điều khiển nhưng chiếc xe này không thể đỡ được với sức mạnh quái thú, anh cố gắng nhưng không thể. Quái vật kéo xe của ơn lao đến vực sâu, thợ săn cầm súng lên bắn, nhưng không có tác dụng. Lúc chuẩn bị rơi xuống dưới vực sâu, quái vật đột nhiên đổi hướng lao đầu về phía tảng đá lớn. Thật có phúc chiếc xe hơi bị kẹt lại trên tảng đá, hai người thầm nghĩ có ân nhân cứu mạng, tuy nhiên nhìn vào máy thăm dò nó đang hiển thị cả lũ quái vật đang siết chặt vòng vây. Trong hoàn cảnh này, chạy là thượng sách. Hai người vội lái xe rời đi, số lượng quái vật quá đông, anh quyết định gọi thêm cứu viện, gọi điện cho anh bớt. Ông anh này có cả một bộ sưu tập súng ống, chắc hẳn là cao thủ siêu hạng. Anh ta thu thập các loại súng ống đủ chủng loại, to nhỏ mang theo tất, đồng thời không quên mang theo thuốc nổ tự chế. Khi được mời gọi vào tham gia một chiến dịch đó không chỉ công việc yêu thích mà còn được cả tiền mang về, thì còn gì thú vị hơn. Thế là bớt chất đầy vũ khí lên xe tải phóng đến địa điểm. Chiến dịch liên thủ ba người chia thành hai đội bắt đầu diệt trừ quái thú. Bớt vừa ra tay, tiếng nổ lớn vang lên, một quái vật bị trừ khử, tiền bắt đầu vào túi, Ân cũng phát hiện một con quái vật có vẻ đang bỏ chạy. Xem ra lần này nó muốn chạy trốn, họ nhanh chóng lái xe đuổi theo quái thú, nó trốn sau tảng đá tự nhiên ngóc đầu chui lên, quá bất ngờ ơn mất thăng bằng mất lái xe lao xuống hố. Một phân hú hồn. Nhìn quái thú thật lạ thường con vật nằm im không tấn công không lao về phía họ, ơn dùng xe thăm dò không thấy quái vật tấn công. Anh ta liều mạng chạy ra, tiến đến vỗ vào quái vật, nó vẫn không có phản ứng gì. Chẳng có nháy mày bị chuột rút rồi sao? Anh tỏ vẻ vui mừng, thầm nghĩ phe này vừa được món hời, ơn vội vàng liên lạc với doanh trại bảo họ chạy xe tải đến mang quái thú về. Màn đêm buông xuống, mọi người đang nghỉ ngơi, thì một tiếng nổ lớn quái vật phát ra một tiếng kêu thê thảm, mọi người chạy đến soi đèn pin, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hết sức hãi hùng dựng cả tóc gáy, có vẻ như cơ thể của nó bị nổ tung. Họ đoán một điều gì đó bất thường đáng sợ hơn, lập tức thứ gì đó đang lúc nhúc chui từ trong bụng chui ra, ngay sau đó là những tiếng kêu vang dội từ xa đến, nhìn vào máy thu thanh không còn tín hiệu, hai người cứ tưởng mọi chuyện đã ổn. Họ nhìn thấy một chiếc xe tải đứng im bất động ở phía xa, hai người quyết định mạo hiểm đi bộ đến đó xem. Cả hai giật mình phát hiện đầu xe đã bị biến dạng hoàn toàn, trở thành đống phế liệu. Bắc Tài thì không thấy tâm hơi đâu. Mọi người sợ đến mức bỏ chạy bám sống bám chết không quên cầu cứu, hy vọng có thể kết nối được với ai đó, nhưng tháp tín hiệu cũng đã bị phá hủy mất tiêu. May mà trong kho còn một chiếc xe hơi, bỗng nhiên vào lúc này miếng sắt trên mặt đất phát ra âm thanh một con quái vật bước ra từ sau nhà. Tuy nhiên tên quái vật này tuổi gì mà ông phải sợ, một tên quái vật mới lột lòng vô hại, nhưng trông cũng hung dữ như ông bố bà mẹ của nó, nhưng ai ngờ quái vật đã tiến hóa. Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng lại có võ, sức tấn công cũng mỗi lúc tăng lên. Nó còn ra mồm kêu gọi đồng bọn đến, nó tấn công về phía người radio, sẵn khẩu súng bắn một phát nổ tung quái vật, nhưng số lượng quái vật ngày một đông, anh vội lên xe trốn chạy. Quái vật không phải chuyện vừa nó âm thầm chạy theo xe đến tận doanh trại, tiếp tục tiến hành tấn công con người. Quái thú cắn một miếng vào chân phải của nhân viên nghiên cứu, kết liều mạng kéo lại nhưng hoàn toàn bất lực. Nhân viên sau đó bị quái thú đói khát ăn thịt, kết sợ đến mức tè ra cả quần, nấp vào góc tường. Nó nhảy lên xe bắt đầu gạm luôn cả động cơ của xe, ơn giơ súng lên bắn một phát khiến quái vật tiêu đời. Hiện xe hơi và tháp tín hiệu đã bị phá hủy không còn sử dụng được, mọi người đành phải đóng cửa nẩn trốn trong phòng. Lúc này Bert quay về doanh trại. Tuy nhiên trên đường về anh ấy bị quái vật tấn công, xe tải hư hỏng nặng, không còn nhận diện ra anh, Bert cũng thê thảm trông thấy, nhưng Bert đâu phải dễ bị khuất phục. Thật ngưỡng mộ, anh còn bắt sống được một con quái vật. Mọi người nhốt quái vật vào lồng cố gắng quan sát, nghiên cứu. Anh ném một miếng bánh vào trong lồng, sau khi quái vật ăn xong thì nôn ra một con sinh vật con từ trong miệng. Ôi lại quái thú này thuộc sinh vật sinh sản vô tính, phải chăng chúng vừa nửa nạc nửa mỡ, nhầm nửa đực nửa cái, không cần giao phối, vẫn đẻ ầm ầm. Loài sinh vật này không có mắt và tai, cảm ứng nhiệt để nhận diện và xác định con mồi. Phải chăng đây là lý do chúng phá hủy tháp tín hiệu và động cơ xe hơi? Trong khi cơ thể con người sản sinh nhiệt lượng, dĩ nhiên trở thành mục tiêu tấn công của quái vật. Trong khi mọi người đang hoang mang, không một ai hay biết thì có một con quái vật bám dưới gầm xe của bớt theo về doanh trại, một tên dần dần leo được lên cửa. Một con quái vật phá kính cửa, ơn nhanh tay giơ búa trực tiếp đập thẳng vào đầu sinh vật. Lập tức mọi người vội chịu ra ngoài cửa, nhưng không còn đường để chạy, toàn bộ trước và sau ngôi nhà đã bị lũ quái vật bao vây. Mọi người chỉ có thể chạy về căn nhà nhỏ, nhưng nhà cũng đã bị quái vật phá nát. Bỗng nhiên nhớ ra phía xa vẫn còn một chiếc xe dự phòng, không muốn bọn quái vật phát hiện, mọi người dùng cánh cửa làm bình phong đánh lừa quái vật. Lúc đến gần xe thì đã có một con quái vật đứng chờ sẵn đó. Lúc này bớt vội lấy một khẩu súng cỡ lớn đã được dân độ tạo thành khẩu súng bắn tỉa siêu hạng. Nó có uy lực, Barret bắn một phát khiến đầu của quái vật nổ tung. Mọi người tán thưởng gieo hò khen ngợi, nhưng không ngờ uy lực ngoài sức tưởng tượng nó còn làm hỏng cả bình chứa xăng của chiếc xe, họa vô đơn chí không thể đi được nữa. Lúc này quái vật tấn công chúng sinh sản rất nhanh một thời gian hắn quanh danh trại toàn quái vật, ơn và mọi người trốn vào phòng làm việc. Quái vật phá cửa xông vào ơn nhanh trí tìm được một bộ quần áo dùng nước sôi để tăng nhiệt rồi buộc lên dây đưa ra xa. Quái vật bắt được tín hiệu, phát hiện ra nhiệt lượng, sau đó phát ra một tiếng kêu rền tai, toàn bộ sinh vật lao về phía đó. Mọi người nhân cơ hội leo lên thùng phi, bớt vội nhảy thẳng vào đầu máy ủi. Quái vật không nhận thấy bởi mắt thì mù tai thì điếc, chỉ có thể lẻ lưỡi ra đánh hơi. Bớt giơ dao găm lên sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào, quái vật cảm thấy ở nơi này không có mảnh chén nào nên đi về chỗ thùng chữ dầu. Loài sinh vật này cũng thật thú vị chúng biết cả chơi trò, xếp hình chồng đỡ lên nhau thành ngọn tháp để thăm dò trên cao, trông thật ngầu. Chúng làm cho mọi người lo sợ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bớt đột nhiên nghĩ ra cách ngồi dậy từ trong máy ủi chạy thẳng về hướng nhà kho đánh lừa đám quái vật, Chúng phát hiện ra con mồi nên chạy hết vào trong kho, bớt nhanh trí, vòng ra đóng cửa lại hòng nuốt chúng bên trong. Mọi người vui mừng ho reo cứ như ở Việt Nam vừa qua trong trận bóng đá chiến thắng Trung Quốc 3-1 vậy, lũ quái thú ngầm lên náo nhiệt. Mọi người nhớ ra bên trong đang chứa nhiều thực phẩm, chuyến này họa lớn rồi đây, chúng sắp sinh sản hàng loạt sinh vật mới. Và tất cả thuốc nổ đều ở trong nhà kho. Anh chàng mưu trí dùng bình cứu hỏa hạ nhiệt độ cơ thể, sau đó đi vào bên trong. Quái vật đương nhiên đang sinh sản, số lượng sinh vật đã tăng lên, có con đang cố ăn uống no say. Do nhiệt độ cơ thể của ơn đã hạ xuống nên quái vật dĩ nhiên không nhận ra sự hiện diện của anh. Ân cẩn thận từng chút leo lên xe tải, chuẩn bị thuốc nổ, cài đặt sẵn thời gian kích nổ. Nhưng mỗi lúc lớp bột trắng trên người anh vơi đi, thân nhiệt cơ thể dần tăng cao. Quái vật lập tức cảm ứng được sự tồn tại con mồi, cùng nhau tấn công về hướng ơn. Ơn bật nhảy cao nắm lấy được đèn treo. Vào giây phút định mệnh, đồng đội nhanh chóng tháo ống nước ra ném vào trong nhà kho thông qua cửa sổ. Ba người vội vã trốn sau căn phòng, Bớt vẫn đang cố sức tháo chạy thục mạng vì anh biết sức công phá của khối thuốc nổ đến mức nào. Ba người thấy thế chạy theo. Sau giây phút định mệnh không ai bảo ai cùng nhau lao xuống hố một tiếng nổ lớn xe bung toàn bộ ngôi nhà và quái vật tan thành cho bụi. Sau chiến tích này, mọi người trở thành những vị đại gia giàu có, ân và kết cũng sớm về ở chung một nhà. Bộ phim mang tên Rồng đất hai tỉnh giấc đến đây kết thúc. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem hết video hôm nay. Chân thành cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh nhé. Thân ái.